đã qua nửa đời người bốn ba trên ngàn lối ta gom góp nhặt đời xin đêm câu chuyện nói cuộc sống hôm nay gói gọn một chữ tiền tiền chính là tiền tiền chính là tiền qua lắm bạn hiền khi trong tay tiền đầy túi hôm nay đang nụ cười khinh nhau từng lời nói vừa trắng đôi tay xa cơ lỡ vần dài cờ bạn bè tình cũng làm ngơ giờ tôi học được chữ ngờ kiếp sống nhân gian trong đồng tiền làm bao kẻ đảo điên vì tiền phụ nghĩa tình thâm vì tiền tình cùng đan tâm rời xa bến mơ quên rồi những ngày xưa nhấp ly rượu sau đời đợi cho ta mặt đắng chát chua mặn từng lời giờ đây ta đã thắm đời sẽ coi khinh nếu mình chẳng có tiền tiền chính là tiền có tiền là có quyền Hôm qua lắm bạn hiền Khi trong tay tiền đầy túi Hôm nay đắng nụ cười khinh nhau từng lời nói Vừa trắng đôi tay Xa cơ lỡ vần dài cờ Bạn bè tình cũng làm ngơ Giờ tôi học được chữ ngờ kiếp sống nhân gian người ta xem chồng đồng tiền làm bao kẻ đau điên vì tiền phụ nghĩa tình thâm vì tiền tình cùng đan tâm rời xa bến mơ quên rồi những ngày xưa nhấp ly rượu sầu đời đợi cho ta mặt đắng chát chua mặn từng lời giờ đây ta đã thắm đời sẽ coi khinh nếu mình chẳng có tiền tiền chính là tiền có tiền là có quyền đời sẽ coi khinh nếu mình chẳng có tiền tiền chính là tiền có tiền là có quyền hôm qua lắm bạn hiền khi trong tay tiền đầy túi hôm nay đang nụ cười khinh nhau từng lời nói vừa trắng đôi tay xa cơ lỡ vần dài khờ bạn bè tình cũng làm ngơ giờ tôi học được chưa